Warren, you are a big advocate of index investing and of not trying to time the market. Warren, ông có lời bào chữa nào về việc vẫn chưa tham gia vào thị trường chứng khoán? Việc sai giữ rất nhiều tiền mặt và trái phiếu chính phủ ngắn hạn có vẻ nó không giống như những gì mà ông đã dạy. Tôi nghĩ rằng sẽ có một sự đầu tư thay thế tốt hơn là để sai giữ tiền mặt. Nó có thể là quỹ chỉ số. Cho đến khi ông tìm được một cái thương vụ mua lại hấp dẫn hoặc quay lại cổ phiếu như ông đã làm suốt 15 năm qua là giữ 20 tỷ đô tiền mặt. Tôi ước tính rằng cho tới cuối năm 2018, công ty có tới 112 tỷ tiền mặt và các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu chính phủ. Thay vào đó, nếu mà bỏ vào quỹ chỉ số, ta sẽ có 155 tỷ đô sự khác biệt giữa hai con số là một cơ hội trị giá 12% giá trị sổ sách của Berkshire. Câu trả lời của ông là gì đối với những điều tôi vừa nói? Tôi quên giới thiệu, tôi là Mai đến từ vùng thuộc địa Boca Raton, Florida. Chà, đó là một câu hỏi khá hay và tôi sẽ không tranh luận về các con số. Tôi sẽ nói đó là một sự thay thế ví dụ thế này đi tôi rất muốn sở hữu một cái quỹ chỉ số sau đó rồi mới tới trái phiếu chính phủ ờ, tôi muốn nói rằng là chúng ta sở hữu quỹ chỉ số sớm vào năm 2007 hay 2008 thì chúng ta có thể ở cái vị trí rất khác cái vị trí bây giờ mình có thể chậm phát triển hơn vào năm 2008 và 2009 và có một điều nữa là nó khá là khó thực hiện có rất nhiều vấn đề đối với hàng trăm tỷ đô so với việc bạn dùng cái quy tắc đó cho một hay hai tỷ đô thì xin lỗi nhưng mà đó là một quan sát khá là sắc bén việc nhìn lại lịch sử 10 năm vừa rồi ở thị trường giá lên mình có thể thấy là nó là một cái sự nhảy vọt nhưng tôi sẽ lập luận rằng bạn đang có một số tiền nhỏ nên bạn làm cái điều đó sẽ dễ dàng hơn một chút nếu con số lớn hơn thì việc mà mình phải nhìn chú ý tới tương lai là cái điều cực, cực kỳ quan trọng chúng tôi cam kết lợi nhuận 10 tỷ đô tuần trước và có những cái điều kiện kèm theo nó nhưng nó không phải giống như là bấm remote không phải có thể chi trong một tuần, một tháng à, hoặc một năm. Có những điều kiện mà chúng tôi không thể tiêu 100 tỷ đô thật là nhanh được. Nếu những điều kiện đó phù hợp, tiền vốn của chúng ta sẽ được triển khai uh, và nó sẽ có kết quả tốt hơn quỹ chỉ số rất là nhiều. Chúng tôi hoạt động dựa trên một cái cơ sở rằng chúng tôi sẽ có cơ hội triển khai cái vốn của mình đến những cái thương vụ mà tiềm năng nhất oh, và nó sẽ đến khi mà những người khác không muốn đầu tư tiền của họ Charlie ông nghĩ sao về điều này Chà, tôi thừa nhận rằng mình rất là thận trọng với việc dùng tiền mặt hơn so với những người khác. Nhưng mà tôi nghĩ điều đấy ổn. Chúng ta bỏ tất cả tiền của chúng ta vào chứng khoán và làm nó tốt hơn chỉ số SP. Chúng tôi luôn có sẵn tiền mặt. Nếu có bất kỳ một cái cơ hội nào nó xảy ra tôi không nghĩ có gì là tội lỗi khi mà mình có nhiều tiền mặt hơn một chút cả khi là một công ty lớn như chúng tôi tôi đã thấy Harvard sử dụng tới đồng tiền cuối cùng của họ bao gồm cả tiền học phí trả trước của phụ huynh và học sinh rồi lao vào thị trường chứng khoán sai thời điểm họ chịu đựng đau khổ trong 2 hay 3 năm gì đó chúng tôi không muốn mình giống như Harvard công ty Rotimber thì phải dạ yeah. ok nhưng chúng tôi sẽ thay đổi chúng tôi chúng tôi thích vận hành số tiền của chúng ta một cách nhanh hơn chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không có những cơ hội tốt một cách thường xuyên tôi không nghĩ chắc chắn bạn biết hai hai mươi hay ba mươi năm tiếp theo có thể sẽ có hai hoặc ba lần trời xuất hiện mưa vàng và việc của bạn chỉ là đi ra ngoài. Nhưng chúng tôi không biết chính xác khi nào chúng sẽ xảy ra và chúng ta cần có sẵn nhiều tiền nhất có thể. Nếu bạn nói với tôi tại sao lại mua trái phiếu chính phủ hay là quỹ chỉ số hay là để tiền đầu tư vào công ty Mỹ thì nếu mà chọn tôi sẽ chọn quỹ chỉ số nhưng chúng ta vẫn có hốt và có một điều chắc chắn phải hiểu về bước sai đó là chúng ta vận hành kinh doanh theo cái cách mà chúng tôi nghĩ là phù hợp nhất để phục vụ cho những cổ đông, những người mà đã bỏ tất cả tài sản của họ vào. Tôi đặt vị trí của mình vào họ và tôi sẽ làm theo cách đó trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng ta có rất nhiều người tin tưởng ở đây và nó thật sự rất khó nếu mà đi so sánh số tiền của bước sai với những cách đầu tư thông thường khác. Chúng tôi muốn kiếm tiền cho tất cả mọi người. Và chắc chắn là chúng tôi không muốn mất một bất kỳ một đồng tiền nào của mọi người vì mua cổ phiếu của chúng tôi. Tôi có ác cảm với hàng triệu công ty ngoài kia, uh, những công ty mà không có giá trị và làm mất tiền của cổ đông khi mua cổ phiếu của họ trong một thời gian chúng tôi biết mọi người sẽ cảm thấy như thế nào họ sẽ rất buồn bã và có thể họ muốn đồng hành cùng một ai đó tôi nghĩ họ muốn đi cùng những cái người mà giữ cho tiền của họ được an toàn giữ an toàn cho số tiền của họ